dịch Movie Global nha. Thì link tham gia hai sự kiện này mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nhé. Và sự kiện đầu tiên mình muốn chia sẻ đến tất cả anh em đó chính là sự kiện tham gia vào Metaverse cùng Ubi Global này. Ở đây anh em có thể nhận được airdrop là 30 đồng token HT nha. Thì ở đây anh em có thể đọc này là đặc biệt chỉ dành cho cộng đồng CBC. Ok đầu tiên nhất anh em sẽ tiến hành đăng ký tài khoản qua đường link này nha. Ok kế nữa này là đón chào năm mới 2022, Ubi cùng CMC tổ chức chương trình giveaway 30 token HT chia đều cho 15 người may mắn và tỷ lệ hoàn tiền lên đến 20% mỗi giao dịch anh em nhé cũng như là đặc biệt là có cơ hội trúng suất mua private các dự án này do CMC Capital đầu tư hỗ trợ này. Ở đây sẽ có các bước tham gia nha. Các bước tham gia cực kỳ đơn giản thôi anh em ạ. Đầu tiên nhất thì anh em sẽ tiến hành tạo tài khoản theo mã rep của CMC này. Bước thứ hai là click nút đăng ký ngay tại cấp độ 1. Bước thứ ba là xác minh danh tính KYC đấy và tiếp theo nữa là bước thứ tư là chúng ta sẽ tiến hành tham gia channel CBC Capital và cuối cùng chúng ta sẽ tiến hành điền vào form này nhá Ngoài ra anh em có thể đọc tiếp này là Hubi còn cho cả Wallet kèm rất nhiều nhiệm vụ để test cả sàn nạp xong đem đi mua lại nhỏ nhất đem tiền còn lại qua stake lấy lãi hoặc chơi Polaris cũng ngon nha cũng như anh em lưu ý này đừng rút tiền tất chờ nhận Wallet với giveaway HT quay đường nữa nha Ok bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em chúng ta cách tham gia sự kiện này ha Ok đầu tiên thứ nhất anh em sẽ tiến hành đăng ký tài khoản qua đường link này nha Anh em nhấn chọn vào này Thì lúc này sẽ là một giao diện đăng ký tài khoản Ubi Global như thế này Anh em có thể quan sát này là khi anh em đăng ký qua tài khoản này cũng như thực hiện các giao dịch thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng lên tới 300 đô này anh em nha Ở đây thì anh em có thể đăng ký qua email hoặc số điện thoại này Dù đây mình đăng ký qua email mình nhấn chọn vào email này Sau đó thì anh em sẽ tiến hành nhập email của anh em nha Rồi kế tiếp tạo mật khẩu này Sau đó anh em nhấn vào gửi thì lúc này sẽ có một mã xác minh được gửi về email anh em đăng ký sau đó anh em nhập vào đây nhá cuối cùng em nhấn vào đăng ký để thu nhập để tiến hành đăng ký một tài khoản Ruby Global để tiến hành đăng ký một tài khoản Ruby Global và có cơ hội nhận phần thưởng lên tới 300 đô luôn em nha rồi ok như vậy là mình đã đăng ký tài khoản thành công theo nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách chúng ta xác minh KYC xác thực tài khoản Ruby Global của chúng ta nha Ok thì sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành lên cửa hàng Google Play hay chính là CF Play với các máy sử dụng hệ điều hành Android hoặc App Store đối máy sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone nha. Anh em tìm kiếm cũng như cài đặt cho mình ứng dụng là Hubi Global nha. Rồi sau khi tải và cài đặt thành công ứng dụng rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Sau đó anh em nhấn vào mục tôi ở góc bên phải dưới cùng này. Kế tiếp anh em quan sát này là đây sẽ có mục xác minh, tức là xác minh danh tính KYC đấy. Anh em nhấn chọn vào cho mình ha. Rồi thì lúc này sẽ một giao diện xác minh danh tính như thế này. Thì em quan sát này là ở đây chúng ta sẽ xác minh bằng chứng minh thư hoặc hộ chiếu hoặc bằng lái xe nha. Và chúng ta sẽ selfie khuôn mặt nữa này. Tiếp nữa là sự khác biệt giữa chúng ta chưa xác minh và đã xác minh này. Khi mà chúng ta đã xác minh rồi ấy, chúng ta sẽ không giới hạn giao dịch PIP nha. Rồi kế nữa là hạn mức rút này. Khi mà đã xác minh thì mỗi ngày chúng ta có thể rút lên tới là 100 BTC luôn anh em nha. Để xác minh danh tính em nhấn chọn vào bắt đầu góc dưới màn hình này sau đó kế tiếp ở mục quốc gia thì mặc định là Việt Nam rồi nhá còn nếu anh em nào mà chưa chọn Việt Nam ấy, thì em nhấn chọn vào này đó kế tiếp chọn Việt Nam ha rồi kế nữa là chọn loại tài liệu của bạn thì đây anh em có thể chọn hộ chiếu bằng lái xe thẻ căn cước cũng như là giấy phép cư trú này dù đây mình chọn là thẻ căn cước thì mình nhấn chọn vào này sau đó thì ở đây anh em sẽ tiến này chụp mặt trước của chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của anh em nhé rồi sau khi chụp xong rồi em nhấn vào tài liệu có thể đọc được này Bước kế tiếp thì em sẽ tiến hành trùng mặt sau của giấy tờ tùy thân của anh em ha. Kế tiếp nhấn vào tài liệu có thể đọc được này. Sau đó ở bước này thì em nhấn vào tiếp tục cho mình nha. Ok thì sau khi chụp chứng minh thư hoặc thẻ căn cước xong đồ thì nó sẽ một thông báo như này là ước tính thời gian xác minh này là chỉ mất 5 phút thôi anh em nha. Hệ thống sẽ hoàn tất xét duyệt trong vòng 5 phút. Hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về kết quả xác minh qua SMS hoặc email hoặc tin nhắn của anh em nha. Ok chị thêm ý, ngoài việc anh em xác minh danh tính KYC thì anh em có thể cài đặt thêm mã 2F3 để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của anh em nhé. Thì đây chính là bài viết hướng dẫn cài đặt mã 2F3 này, cách bảo mật tài khoản sàn Nubi này. Thì link bài viết ấy, mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Đó, anh em có thể đọc này để tăng độ bảo mật cho tài khoản anh em có thể chọn bảo mật theo hai cách này Google Authenticator hoặc tin nhắn SMS ha đó ở đây sẽ có hướng dẫn hình ảnh trực quan luôn anh em ạ xác minh bằng dụng Google Authenticator này đó rồi xác minh SMS này hướng dẫn cực kỳ chi tiết luôn anh em nha Ok anh em có thể truy cập vào để xem hướng dẫn ha thì đó là bước thứ ba thì sau khi hoàn thành bước thứ ba rồi thì bước thứ tư là chúng ta sẽ hành tham gia vào channel của CMC Capital nha anh em nhấn chọn vào CMC Capital này đó sau đó anh em sẽ nhấn vào Join Channel góc dưới màn hình này ha và bước cuối cùng chúng ta sẽ hành nhập thông tin vào form này nha anh em sẽ nhấn chọn vào đường link này này Ok thì đây sẽ có các thông tin vừa nãy mình đã chia sẻ cho anh em rồi kéo xuống tiếp này thì em sẽ tiến hành đăng nhập email của anh em nha sau đó anh em nhập email vừa nãy anh em đăng ký tài khoản Kubi Global này cũng như là tên New Zealand, tên người dùng tài khoản Telegram của anh em với lại anh em tham gia vào channel kênh Telegram của CMC Capital nhé. Và sau đó anh em nhập mã UID của tài khoản Hubi Global này. Vậy lấy mã UID của tài khoản Hubi Global ở đâu ạ? Anh em lại truy cập vào app Hubi nhá. Sau đó kế tiếp vẫn nhấn chọn vào mục tôi ở góc bên phải dưới cùng này. Thì em quan sát này, đây chính là mã UID của mình nhá. Em nhấn biểu tượng bên phải để tiến hành sao chép mã UID này ha. Kế tiếp quay trở lại và dán vào đây ha. Cuối cùng anh em nhấn vào gửi để xác nhận thông tin đăng ký của anh em nha. Ok, sau nhấn gửi xong rồi thì lên sẽ một thông báo như này là biểu mẫu tham gia chương trình nhận 30 token HT giveaway nâng tầm giao dịch crypto của bạn này đã được ghi nhận ha. Như vậy là mình đã tham gia sự kiện này thành công rồi nha. Và sự kiện thứ hai mình muốn chia sẻ đến với tất cả anh em đó chính là sự kiện Aerob mừng new Year tức là người dùng mới này. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 3 cho đến mùng 10 tháng 3 nha đó anh em có thể đọc này là CMC Capital đồng hành cùng Hubi tổ chức sự kiện cho user người dùng mới pool thưởng tổng lên tới là 7.000 U và 4.000 thưởng U future nha thì cách tham gia thì cực kỳ đơn giản luôn anh em chỉ cần hoàn thành 3 bước sau nha Bước 1 là đăng ký tài khoản và KYC thì vừa nãy mình đã hướng dẫn cho anh em đăng ký cũng như là KYC rồi Tiếp theo bước thứ hai là chúng ta sẽ điền thông tin chi tiết cá nhân tham gia sự kiện này. Anh em lưu ý này là nhớ điền đúng mã mời PNKV 4223 của CMC Capital để được nhận thưởng nha anh em nha. Và cuối cùng bước thứ ba này là anh em sẽ tiến hành nạp từ 50 đô cho đến 500 đô cũng như là hoàn thành khối lượng giao dịch mua bán là 200 đô để có thể nhận được 15 đô miễn phí nha. Tiếp theo này là anh em sẽ có khối lượng giao dịch trong future trên 500 đô thì sẽ nhận được 10 đô miễn phí nữa anh em ha. Ngoài ra ở bên dưới sẽ có các lưu ý này là tất cả phần thưởng ấy sẽ gửi vào tài khoản trong vòng một tuần tức là 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc nha tức là sau ngày 10 tháng 3 này anh em ạ rồi lưu ý thứ hai này là phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản spot tức là tài khoản giao dịch ngay em nha và cuối cùng lưu ý thứ ba là phần thưởng có hạn nên ai nhanh tay sẽ có tỷ lệ đạt giải cao hơn anh em nhá ok thì bước một như vừa nãy mình đã hướng dẫn anh em rồi thì tiếp theo bước hai thì em sẽ tiến hành nhập thông tin cá nhân để tham gia sự kiện này anh em nhấn vào đường link này ha ok thì hôm nay sẽ là một giao diện như này thì ở đây sẽ có các thông tin như vừa nãy mình đã chia sẻ cho anh em rồi tiếp theo thì anh em sẽ tiến hành đăng nhập bằng nick email của anh em nha kế tiếp nhập email anh em đăng ký sàn Hubi Global này sau đó nhập tên này Kém nữa là xác nhận lại email này. Rồi sau đó anh em sẽ cung cấp UID nha. Như vừa nãy mình đã hướng dẫn anh em cách chúng ta lấy UID rồi. Và cuối cùng này, mục này cực kỳ quan trọng em nha. Anh em nhớ điền chính xác mã mời, mã giới thiệu là NKV4223 của CMC Capital để có thể nhận được thưởng ha. Và cuối cùng anh em nhấn vào gửi để anh em xác nhận thông tin tham gia sự kiện nha. Ok, sau khi nhấn gửi thành công rồi, thì nó sẽ thông báo như này là thank for submitting do contact info, tức là chúng ta đã xác nhận thông tin thành công rồi nha. Thì như vậy mình đã tham gia sự kiện cho new user tức là người dùng mới thành công rồi anh em nhá. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong bước thứ hai. Tiếp theo bước thứ ba là anh em sẽ tiến hành nạp ít nhất 50 đô vào tài khoản Ruby Global nhá. Đó, cũng như là anh em sẽ có khối lượng giao dịch trong future trên 500 đô này. Ok thì để nạp tiền thì em lại truy cập vào app Ruby nha. Sau đó nhấn mục ví này. Kế tiếp chọn nạp tiền cho mình nha. Sau đó thì ở trên mục tra loại token mà anh em quan tâm ấy thì em sẽ tìm đồng USDT cho mình nha kế tiếp sau đó anh em nhấn vào tiếp theo cho mình này tiếp tục chọn tiếp theo nha vẫn nhấn tiếp theo này và cuối cùng nhấn vào nạp tiền ngay này sau đó bước này em sẽ tiến hành cho mạng nhá thì mình khuyên chân thành khuyến khích tất cả anh em ấy là lên cho mạng TDC 20 hoặc BEP 20 để có phí là thấp nhất nha dụ đây mình chọn mạng TDC 20 này mình bấm chọn vào này lúc này sẽ là một giao diện như thế này thì đây sẽ có hình ảnh mã QR cũng như là địa chỉ ví UST của anh em trên sàn Huobi. Anh em nhấn vào sao chép địa chỉ ở góc bên phải để hành sao chép địa chỉ này. Sau đó truy cập vào các ví điện tử như Binance, Tronet, rồi Alert, vân vân và hạ. Kế tiếp chuyển tiền địa chỉ ví này để tiến hành nạp tiền nhá. Ok thì như vậy là Hoàng Giao Crypto đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho anh em cách chúng ta tham gia hai sự kiện giữa quỹ đầu tư CMC Capital và sàn giao dịch Huobi Global. Thì em nào quan tâm muốn tham gia thì nhớ mình để đường link tham gia hai sự kiện đó ở dưới phần mô tả nội dung của video nhé.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 Bye bye. Xin chào.